Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. Chào mừng Đức đến với Du học chữa lành. Rất là cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian để mà nói chuyện với chị. À, chắc là trước hết cho em gửi một lời chào đến với mọi người cũng như giới thiệu đôi chút về bản thân. Dạ, à, cảm ơn chị. Chào các bạn. À, tôi tên là à, Duke Tam, hay tiếng Việt Nam là gọi là một Đức. Với mình đang sống ở Chelsea với uh, ờ, Dubai làm việc trong một cái family office uh, của Liechtenstein. Um, với trước thì mình làm việc cho nhà nước của nước Đức um, giúp đỡ startup nước Đức để đi sang Singapore hay đi Việt Nam, đi South Southeast Asia. Uh, ờ, với mình cũng làm một cái startup riêng ở Berlin. Um, dạ, no, bây giờ mình làm việc cho cái family office với uh, mình đang 24 tuổi. Ờ, à, ô nghe em giới thiệu chắc có vẻ là không hay dùng tiếng Việt, đúng không? <laughs> dạ, dạ. <laughs> Cái này là vừa giờ đầu lần đầu tiên mà mình cũng cũng học. Ờ, thế em sinh ra và lớn lên ở nước nào? Ờ, sinh ra ở bên Đức, Berlin, xong, ờm, um, khoảng 19 tuổi thì sống một tí ở Malta, ờ, Malta, ờ, dưới Europe. Xong, ờ, khoảng lúc 21 tuổi thì đi, ở ờ, Thụy Sĩ som thụy sĩ đi liechtenstein hai cái nước đấy bé ở dưới nước đức xong hai lúc hai hai tuổi thì mình đi mũ dubai rồi đi xong ờ, between uh, ờ, thụy sĩ về dubai à có nghĩa là bây giờ là ở giữa hai nước đúng không dạ <laughs> trời 24 tuổi mà đi thật là nhiều nơi <laughs> Dạ. <laughs> ờ, thế cho chị hỏi một tí là bình thường em di chuyển rất là nhiều như thế thì cái cái bữa ăn sáng của em ở các nước nó khác nhau như thế nào? có khác khác, khác lắm um, Thụy Sĩ với ờ, Liechtenstein thì gần giống gần giống như đất nước nhưng mà ở ờ, Dubai thì nó khác khác kinh khủng ờ um, có thể tả hay. một tí không <laughs> dạ uh, Liechtenstein người ta hay ăn uh, cheese uh, format vậy uh, Dubai thì người ta hay ăn đồ của Ấn Độ tại vì nhiều người Ấn Độ ở đây lắm thì mình cũng thấy hay tại vì đấy là kiểu châu Á mình cũng thấy hay hơn một tí ừ. Thế à, không ăn đồ Việt Nam luôn hả? Không ăn đồ mấy nhưng mà, ờ, năm nay mình cũng đi Việt Nam mấy mấy, ờ, 2 lần rồi, xong rồi đấy cũng ăn được. Việt Nam nó cũng ngon hơn mà. Ờ, thế, món gì là món, gọi là, favorite breakfast của em? Breakfast, ờ, ờ, Đà salad. Ừm hứm. Thế là ăn như là người châu Âu luôn rồi. <laughs> Châu Á breakfast là ăn phở này, ăn những cái món nóng như kiểu là xôi này, em có biết xôi không? có có có ờ đấy thế là ăn bánh mì chẳng hạn như ở bên này thì mọi người hay ăn toast, toast hay là yeah. ờ hay là siro với cả sữa chẳng hạn đấy bên này thì mọi người hay ăn như thế còn chị thấy là đi là chắc cũng lâu rồi đúng không thế bố bố mẹ em cũng là người Việt ừ, một trăm phần trăm mà bố mẹ có lai like không dạ uh, người Việt ờ, trăm phần trăm ừ. mà um, uh, ông Ari của Trung Quốc của Sơ Sang Xong À, OK, Ông là của Trung Quốc. Thế bây giờ em nói được bao nhiêu thứ tiếng tổng cộng? Ờ, nói thì nói hơi sơ sơ một tí nhưng mà để nói ch chuẩn thì là nữ ờ, nói tiếng Đức với Ừm. tiếng Anh, tiếng, ờ, Tây Ban Nha, xong, ờm, nói tiếng một tí tiếng Việt với tiếng Trung Quốc được. Ờ, nói một tí tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, đúng không? Nhưng mà chị thấy là mà như thế là cũng nhiều rồi đấy, có tiếng Anh này, Tây Ban Nha này còn tiếng Đức là có ba thứ tiếng tiếng Việt tiếng Trung là năm rồi đấy <laughs> chủ yếu là mọi người nói ba em nói năm là cũng hơi bị siêu ừ. thế em có thể chia sẻ một chút về cái công việc hiện tại của em đang làm về về lĩnh vực gì được không dạ um, bây giờ mình mình đang làm cho cái family office uh, family office là usually là một cái gia đình, ờm, hồi xưa một cái người của cái gia đình đấy làm ra nhiều tiền khoảng 100.000.000, ờ, US dollar. Xong bây giờ cái công ty đấy t ờ, là manage cái cái tiền của cái gia đình đấy cho cho các trẻ con, ờ, tí nữa sẽ, ờ, dùng được cái, ờ, further generations. Ừm hứm. Còn, ờ, mình là cái assistant của cái, ờm, MD đấy. Với, ờ, mình hay làm nhiều cái, ờm, giúp đỡ cái em đi đấy về nhiều cái thứ khoảng, ờ, for example, ừm, làm mấy cái công ty khác ở Dubai hay, ờ, công ty, ờ, nước nước đâu khác ấy. S ờ, for example, mình, ờ, vừa lúc làm một cái Spec, ờm, Spec là một cái Yeah, cũng giải thích, ờ, cái đấy tiếng Việt thì cũng một tí khó. Ờm. Giải thích tiếng Anh một được. <laughs> Yeah. Ờ, <laughs> Hoàng là một cái um, công ty uh, private um, làm một cái IPO vào uh, uh, vào cái stock market đấy. Uh, mm. Nhưng mà mua cái mua một cái công ty stock market trước xong xong um, merge merge cái đấy. À ok, có nghĩa là nó sẽ thiên về bên finance nhiều yeah, hơn đúng không? yeah. À. Ờ. Với cả có vẻ là cũng thiên về chị nhiều có một cái nghề nó gọi là wealth management ấy. À, cái đấy có phải là cái của ừ. em không? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Ờ, OK. Thế làm làm cái đấy chắc cũng phải đặc thù. Ngày xem học về cái gì trước khi mà em ra làm công việc hiện tại? Dạ, ờ, em <clears throat> học Media Management, cái một tí một tí khác. Khoảng cái là 50% của business và năm 50% là ờm, cũng làm ra phim với nhiều nhiều về đấy, về À. advertisement. Xong, ờ, em làm ra một cái công ty lấy, ờ, nước Đức là giúp đỡ người expat, người sang nước Đức xong, ờm, <clears throat> ờ, lấy được một cái người giúp đỡ để đi sang nơi mới được. Tại vì nhiều người đi sang nước Đức cũng không biết nói tiếng Đức xong cần một tí giúp đỡ. Ừm. Kiểu như là support, đúng không? Exactly, support mọi người qua bên đây. Thế chị thấy là em có vẻ là nhiều phần châu Âu hơn là châu Á đúng không? Em nghĩ là bao nhiêu phần trăm con người của em là người Đức và bao nhiêu phần trăm là châu Á, bao nhiêu phần trăm là Dubai? <laughs> Dạ, no, tr- trong ra ngoài thì 100% châu Á nhưng mà uh, <laughs> appearance là 100% Asian đúng không? uh, khoảng về trong trong đầu thì có thể 80% châu Á, uh, châu Âu thế cái cái phần mà châu Âu đấy cụ thể là cái gì em em có thể describe một chút được không? Um, có thể uh, more open minded uh, ờ, ừ. không có nhiều cái um, rules thì mình cũng không thấy uh, nó quan trọng lắm uh, về cái hierarchy cũng không nó nó hay flat uh. Ähm, Ja, dạ, có có có mấy cái thứ giống như thế nhưng mà cũng cũng khó nói chuyện, nói giải thích được ở Việt Nam ở tiếng Việt Nam. Ờ, <laughs> cái Vâng. cái hierarchy á, bình thường chị thấy là hierarchy nó có thể chia ra là ở ở trên công ty, đúng không? Và có Ừm. hierarchy ừ. là ở nhà, đúng không? Dạ. Tại vì với người châu Á ấy, thì cái hierarchy cho bố mẹ này, cho ông bà nó rất là cao ấy. Mặc dù mình là người trong nhà nhưng mình mình mình phải respect và nhiều khi mình phải sợ người ta ấy nhưng mà khi mà em sinh ra và lớn lên ở đức thì cái hierarchy của em với cả phụ huynh như thế nào dạ uh, <laughs> một lần ở nước đức đi lần đi Việt Nam lần đầu tiên thì cũng thấy như thế nhiều người uh, cousins chị em về như thế hay sợ ông nhưng mà ở Đức thì không sợ ông tí nào cả thì uh, cũng thấy là sao sao bây giờ người ta sợ sợ ông thế nhưng mà cái là lần đầu tiên mà mình thấy mình khác uh, ừ Dạ. Thế em em nói chuyện với bố mẹ là, kiểu, ngang hàng luôn hay là có một một chút tại vì ở bên Đức là có ngôi Di và ngôi Du, đúng không? Di là, kiểu, rất là dạ. respect, thì ở dạ. Việt Dạ. Nam là gần như <laughs> là với bố mẹ và cả người lớn thì phải luôn phải dùng ngôi Di, còn ở Đức thì có vẻ là dùng ngôi Du, đúng không? <laughs> Là như là bạn luôn. Dạ, dạ, khoảng khoảng như thế, khoảng như thế. ừ Dạ mà hồi xưa hồi xưa, ờm, Đức làm, ờ, taekwondo lúc Đức, ờ, Đức, ờ, bé khoảng Ừm. 11 đến 16 tuổi Thì lúc ấy thì mình thấy có nhiều những học nhiều ờ, về, vấn đề của châu Á, của Korea, của Hàn Quốc thì mình cũng thấy hồi xưa hồi xưa ấy lúc mình là mình châu Á hơn. Ờ, bây giờ bây giờ mình không có bây giờ mình sống ở Dubai ở đây có nhiều người châu Á nhưng mà mình cũng không cái đồ của mình thì hay châu Âu hơn. Vâng. Là cái cách suy nghĩ, đúng không? Thế bình Ừm. bình thường em nói chuyện với bố mẹ có nghĩa là thường là chị thấy châu Á không phải là tất cả, nhưng mà ví dụ như là bố mẹ khi mà mình còn bé dưới 18 tuổi ấy, dạ. là bố mẹ sẽ là cái người định hướng là con phải A, phải B, phải C, Yeah, dạ, yeah, dạ, con yeah. phải làm như thế này, như kia. Nhưng mà em có theo một cái một cái luồng đấy không hay là em em đi theo một hướng khác? <laughs> Dạ, em em hồi xưa đi đường khác luôn mẹ cũng hay phê bình là sao mình không nghe nghe mẹ thế mẹ mẹ muốn làm gì là học học tiếp xong uh, học đến thạc sĩ xong làm cái gì uh, không biết um, medicine, hay như thế nhưng mà yeah. Ừ mẹ muốn là kiểu có nhiều bằng cấp chứng chỉ đúng không thay vì là mình <laughs> mình ra mình trải nghiệm thế có cái conflict gì nhiều với cả mẹ trong quá trình mà lựa chọn công việc cũng như là nghề nghiệp của mình không hồi xưa thì có bây giờ thì bình thường nhưng mà mẹ hay thích mình đi qua ờ, về đức để sống cạnh với mẹ ừ. thì bố, bố mình thì sống ở hà nội với ờ, à mẹ. ok hai bố mẹ là separate đúng không hay là ừ với mẹ thì hai chiếc uh, Đức đi cô, uh, đi về Việt Nam à, <laughs> về nước nước Đức này cạnh mẹ nhưng mà Đức thì không thích về <laughs> nước Đức nữa <laughs> vì sao ở Đức không vui à ở ờ, đấy lâu lâu lắm rồi Đức thấy Berlin là một cái uh, thành phố thật rất là thích ừ. thích cho nhiều người nước khác học được nhiều cái thứ very open minded um, ừ nhưng mà ở đấy khi nào mà ở đấy sống sinh ra ở đấy thì cũng thấy nó chán, hai la 20 năm ở đấy thì cũng thích, ờ, đi ra ngoài ờ, gặp nhiều người khác, ờ, học được nhiều nhiều cái culture của nhiều khác nhiều người khác ừ. cũng cũng thấy tốt về nó enriching the the experience. Ừ, Vậy cho chị hỏi, chị tò mò một tí lại tại vì em cũng đã sống ở nhiều quốc gia khác nhau ấy, thì em thấy là văn hóa của những cái nước mà em đã từng sống ấy, nó nó khác nhau như thế nào và em thấy thích nước nào nhất? hay là thích nước nào hơn dạ um, đang, uh, ờ, mình đang ở Liechtenstein Liechtenstein là cạnh uh, cạnh Thụy Sĩ nhưng mà nó gần gần một cái nước rồi tại vì ừ. uh, nói tiếng nhau về uh, nó cái laws cũng gần giống nhau văn hóa cũng gần giống nhau thì mình thấy người sống ở đây thì nó hay làm việc thật thật tốt nhưng mà nó hay closed minded um, À, ok. Nó khó khó khó làm ra nhiều bạn. Ờ, Đức sống ở đây 2 năm rồi. Nhưng mà không có nhiều bạn ở đây. Không có có thể có một hay hai nhưng mà tại vì nhiều người đây nói ờ, thứ nhất là người ta nói tiếng Đức khác, người ta không phải là nói là tiếng Đức bình thường ở nước Đức, người ta nói tiếng, kiểu, giống như Sài Gòn, nói tiếng khác, ờ, Việt, Ờ. kiểu, Nam ấy vậy ờm, thì khó khó khó nghe, vậy người ta cũng không thích, ờ, người người ta cũng không thích người Đức, tại vì người ta tưởng người Đức sang đến bên đây xong xong làm việc, xong lấy lấy, ờ, việc, của người ta. À. Ờ, thì nó thì nó thì nó cũng khó một tí. Ờm, nhưng mà đi Dubai thì nó thích lắm, tại vì Dubai thì 90% ở Dubai là người nước ngoài. Người ừ. ấy thì thì automatically ai cũng là open minded ai cũng là thích ờ, làm ra bạn với người ta làm bạn nhanh lắm gặp gặp một cái người mới xong làm ra bạn luôn xong uh, mai mai là gặp nhau làm cái gì khác làm uh, kinh tế cùng với nhau được làm một cái công ty cùng với nhau được uh, nhanh dám ăn Đức chưa bao giờ nhìn thấy như thế ở, cũng ở nước Đức ở Berlin người ta hay bảo ok làm một cái um, appointment next week uh, gặp nhau xong làm ok uh, nói chuyện nhau thì next week nhưng mà ở đây thì nói luôn làm công ty luôn cái đấy mình thấy uh, hay lắm và mình chưa bao giờ nhìn thấy ở chỗ khác à ok ờ, tại vì chị cứ nghĩ là ở cái khu vực thụy sĩ cái mà nordics các thì phải là mọi người có rất là friendly tại vì ở đấy cũng là đất nước rất là phát triển thụy sĩ này đan mạch này norway các thứ ấy rất là phát triển nhưng hôm nay em nói là mọi người rất là kiểu close minded và rất khó để mà kết bạn thì cái đấy là một cái cái mới mà chị mới được nghe ah uh, really okay ừ uh, dạ có thể Nordic có thể một tí khác vì gì đấy nhưng mà nó cũng hay giống nhau nhưng mà Thụy Sĩ thì nó cũng nó phát triển nhưng mà nó yeah. tại vì người ta người, Thụy Sĩ rất là nó bé lắm khoảng ừ. 8 triệu người sống ở đấy Berlin thì có 4 triệu rồi thì Berlin là một cái thành phố và Thụy Sĩ là một cái nước Ờm, nhiều ở đây cũng người ta sống ở village, ờm, xong ừ. người ta có bạn rồi người ta có gia đình rồi người ta không thích làm ra bạn nhiều nhiều ở chỗ khác. À, thế chắc là, kiểu, family oriented hơn là, kiểu, social work à, kiểu, social life, đúng không? Yeah, one could say so. Yeah. Ừm, ô kê, thế em em thấy là em em hợp với cả cái văn hóa của nước nào nhất trong những cái nước mà em đã từng đi um, <laughs> em nghĩ Berlin hay uh, Dubai hay cùng Singapore nhưng mà Berlin là vì mình sống ở à, sinh ra đấy cũng very open minded nhiều người của khắp nơi bây giờ mình đang sống ở Dubai thì mình cũng thích Dubai lắm một cái kiểu khác học được nhiều cái thứ nhiều chỗ hơn uh, ừ. của Arab Vậy mình cũng thấy Singapore hay tại vì Singapore cũng một cái melting pot có bốn người bốn ethnicity khác, bốn nói bốn thứ tiếng. Ờ, kiểu cái đấy là ờ, mình thấy rất là hay tại vì um, cuộc sống ngắn quá là only uh, một cái văn hóa uh, học được một cái văn hóa thì nó khá là ngắn có phải học được cả cả cả, ừ. cả nước có nghĩa là mình học nhiều thứ khác hơn để thấy mình mình phát triển và mình có thể, gọi là, mở mang, mở mang là open minded á. Và chị thấy là À. em em đi rất là nhiều và, kiểu như, khi mà mình trẻ thì mình mình nghe nhiều thứ, mình nhìn nhiều thứ thì mình cũng sẽ thấy là có nhiều cái nét văn hóa mà hay ấy. Tại vì chị thấy ví dụ như là mặc dù em là gọi là visual là Asian đúng không? <laughs> Nhưng ừ. mà <laughs> khi mà em nói chuyện ra là mọi người đã biết là em không phải là người người Việt Nam trăm phần trăm hay là khi mà em à, em em em chia sẻ về business của em chẳng hạn thì em có gặp phải khó khăn gì khi mà mình nhìn là người châu Á nhưng mà mình lại không nói tiếng châu Á giỏi không? Um, Có, ờ, nhưng mà, ờ, em lình mình một, ờ, nói, ờ, cạnh một cái gì về cái câu hỏi kia. Ừ. Ừm. Ờm. mình cũng thấy học học văn hóa của người khác thì cũng thấy, ờ, ờ, ờ hay hay some ờ, for example, ở ờ, nước Đức người ta hay thấy, ok kê, ờm, Nga Nga hay Trung Quốc là ác, hay hay, ờm quả bọn à, Arab uh, ờ, World người ta cũng ác nhưng mà khi nào mà sống ở nước đấy thì mình cũng học được ok tại sao tại sao người ta làm cái thế về tại sao um, văn hóa của người ta như thế nào thì mình cũng thấy ok cái uh, quả đất này không phải là ok cái này là uh, black and white cái đấy some, some in between is gray right so um, mình mình cũng học được nhiều của mình phải không phải ok tại vì tại vì mình sống ở nước Đức nước Đức uh, nghĩ các cái nước đấy ác thì mình không bao giờ sẽ uh, không được đến như thế nhưng mà mình đến đấy học học của người ta thì mình cũng thấy cái cái đấy bây giờ mình hiểu là sao nó như thế là mình hiểu nó như thế nhiều người uh, Western world cũng thấy communism không tốt thế nào thì mình bảo mình đi Việt Nam thì người ta có thể người ta cũng hỏi là sao Việt Nam vẫn communism như thế nhưng mà mình đi Việt Nam thì mình hiểu cái lịch sử của Việt Nam thì mình cũng thấy tại, tại sao Việt Nam thế này tại vì cái lịch sử về văn hóa của Việt Nam ừ. Thế ví dụ như em là một người, gọi là, giao thoa của nhiều nền văn hóa, chị tạm gọi là global citizen nha. À, yeah. Dạ. Ừ, thì, à, với một cái người gọi là, global citizen như em, thì em thấy là cái communityism em vừa mới nói là, kiểu, văn hóa cộng đồng, văn hóa làng xã ấy, với một người mà sinh ra ở một cái đất nước <laughs> rất là phát triển như thế này thì em thấy cái <laughs> communism ấy nó hay ở chỗ nào và nó không hay ở chỗ nào. <laughs> ờ Well, that's a little bit politic. Uh, <laughs> political. It's all right. <laughs> um, yeah. Uh, I mean, uh, um, uh, nước Đức cũng cũng có nhiều cái socialism mà. Uh, bây giờ uh, cái cái đảng đảng của bạn đảng à? đảng uh, ờ, SPD uh, cũng uh, cũng là socialism ở uh, nước Đức với nước Đức hồi xưa hay bây giờ cũng vẫn vẫn có nhiều cái tốt uh, ờ, nhiều cái nước khác hay nhìn vào nước Đức để ở đấy người ta được uh, người ta được uh, healthcare benefits and uh, ừ. lúc nào mà người ta không làm việc với như thế thì cái đấy cũng rất là tốt um, obviously nhiều người của Mỹ hay uh, chỗ khác người ta cũng thấy cái communism ở đấy không phát triển được hay như vậy người ta tưởng giống như kiểu kiểu Trung Quốc đi lúc nào ở đấy thì có một cái người um, ở à, trên không có democracy vì người ta uh, có nhiều surveillance và không được nói khi nào mà nghĩ thế nào thì không được nói cái đấy obviously cái này thì nhiều người ở bên western world không thích ừ. nhưng mà cái đấy cũng là một cái um, phải hiểu người ta khác ừ, phải nhiều người hiểu cái người mà sống ở đấy for example nhiều người Trung Quốc cũng không người ta thấy cái okay, có nhiều surveillance nhưng mà đấy không có um, crime người ta đi chỗ khác được nhưng mà người ta không phải sợ, lo hay sợ ai giết hay làm cái gì khác nhưng mà ở, ở nước Đức nhiều người cũng tưởng nước Đức uh, very secure nhưng mà tại vì đấy không không có surveillance thì cũng phải cẩn thận lắm ở hay ở Pháp Pháp phải cẩn thận lắm um, hay ở Nhật yeah so ừ. you have to see the both worlds and ừ. yeah ừ. chị thấy em nói cái ý đấy rất là hay tại vì chị chị nghĩ là ở ở thế hệ của mình thì khác một chút nhưng mà ví dụ như của của kiểu bố mẹ mình cái gen cái generation của họ ấy thì mọi người nghĩ là đi châu là một cái nơi mà rất là đẹp một kiểu paradise tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời rất là giàu có rất là văn minh rất là hiện đại <laughs> nhưng mà <laughs> nó chỉ là một phần <laughs> của cuộc sống ở đây thôi và nó có rất là nhiều cái mảng màu khác chẳng hạn như cái chuyện là hôm trước chị có phải mua một cái xe đạp rất là rẻ vì sao bởi vì là để để để chị đi xe đạp từ nhà ra đến ga và chị chị chị chị để cái xe đạp ở ga thì nếu mà có bị mất <laughs> thì chị không thì chị không bị tiếc <laughs> kiểu đấy chị đã phải mua một cái xe rất là rẻ bởi vì là mặc dù chị ở thành phố không phải là quá to nhưng mà nó cũng có những cái cái người trộm cắp đương nhiên nó không không nhiều cái mức nhiều Việt Nam nhưng mà nó yeah. Dạ. cũng có chứ nó không phải là quá gọi là là là là secure giống như mà mọi người vẫn nghĩ thì chị thấy đúng là mỗi một nuôi mỗi một nước nó sẽ có một cái rumor khác nhau ấy và <laughs> mình phải yeah. Dạ. đến đấy rồi thì mình mới mình mới thấy cái sự khác biệt của nó đúng không? yeah, dạ, đúng rồi. Ờ vì chị thấy là <laughs> chị chưa chị chưa đi Dubai bao giờ nhưng mọi người nói là là đi Dubai là tất cả mọi thứ đều rát vàng và ai cũng kiểu rất là giàu có rất luxury và toàn dùng hàng hiệu á toàn dùng những kiểu big brand á dạ. em có thấy cái này đúng không um, <laughs> có nhiều người giàu ở đấy nhưng mà khoảng 80% ở đây khổ lắm. Tại vì cái đấy thì cũng là vấn đề đấy là nhiều người cũng không thích Dubai về Dubai lấy nhiều người người Ấn Độ xong người Ấn Độ sang Dubai làm việc ở đấy uh, bao bao bao các cái um, skyscrapers với ừ. obviously cái người đấy thì không giàu thế nào cả với cái người đấy là khoảng 80 hay 70% của các người trong Dubai. Xong um, nhưng mà ai mà ai mà có người Dubai thật đi, có cái passport Emirates passport um, thì người ta giàu hơn một tí hơn nhiều người khác cũng ở các các thế giới mà người ta cũng không phải giàu giàu giàu lắm. Um, dạ. Mình nghĩ khoảng có thể có thể thử xí thì có thể ở đây thì người ta còn giàu hơn nhưng mà ở đây người ta không không mua các cái đồ như ở Dubai. Dubai thì người ta hay thích mua đồ ô tô đắt lắm, nhưng mà ở đây ở đây thì người ta mua một cái nhà bé thì tí vì không có, ờ, high skyscrapers, that's why they think it's not, um Ừm. Ờ, người ta low key ở đây. Nhưng mà em thấy cái living standard ấy, cái mức sống của Dubai và của thị Sĩ thì nước nào em thấy tốt hơn? Hm. Cho em personally, Ừm. em ừ. thấy Dubai tốt hơn một tí nữa mà em cũng nghĩ, ờ, mấy cái bạn của mình thì cũng thấy có thể thấy thử xí một tí tốt hơn, tại vì ở đây vẫn có healthcare và như thế. Dubai ừ. thì chỉ phải nhiều nhiều cái phải phải ra tiền ở đấy dạ, nhưng mà, ờm, yeah, nhưng mà Yeah, dạ, it's uh, gần gần bằng nhau. Ừ. Ồ, oh, tại vì vừa nãy em nói cái ý là ví dụ như kiểu những cái ở bên Dubai là những cái người mà mà sang để mà làm xây dựng đúng không? Để xây lên những cái skyscraper là những cái nhà cao tầng, nhà chọc trời thì mọi người có một cái cái cái cái hình dung về cái chuyện là đi nước ngoài là để kiếm tiền là để rất là giàu có nhưng mà không phải là ai sang nước ngoài cũng giàu đúng không? <laughs> Dạ, thấy là rất, <laughs> có rất nhiều người ở Berlin chẳng hạn mọi người cứ sang đây kêu là giàu lắm các thứ rồi là những cái người mà làm làm nail làm móng chân móng tay ấy mọi dạ. kêu là giàu lắm rồi là làm nhà hàng làm restaurant mọi người nghĩ là giàu nhưng mà thật ra là rất là cực ấy và có thể là mọi người kiếm được tiền cái gọi là cái hard cái cái lương của mọi người cao hơn đấy nhưng mà cái chi phí của mọi người cũng rất cao bên này thuê nhà chẳng hạn là rất cao ở thụy sĩ kiểu siêu đắt một cái hamburger ở thụy sĩ <laughs> chắc gần 20 euro đúng không dạ yeah, đúng rồi thụy sĩ giá man chứ mà mình thấy thế thì về về về cái đấy thì dubai xuống hơn ừ. Dạ, xuống hơn nhiều ừ, đấy thì chị, chị thì nghĩ là được nhiều tiền thì cái cái số tiền mình phải trả cũng rất là nhiều ấy kiểu dạ. như vậy thì sẽ rất là khó thế chị thấy là em phải di chuyển rất là nhiều giữa các nước thì ví dụ như trong một tuần em phải ở bao nhiêu ngày ở Dubai hay là bao nhiêu ngày ở bên Thụy Sĩ em có em có kiểu như đo lường được không có biết không dạ, dạ. Um, một lần một tháng thì mình ở Dubai khoảng một đến hai tuần xong um, 1 đến hai tuần ở Thụy Sĩ nhưng mà thỉnh thoảng cũng một tuần ở Dubai xong một tuần ở Thụy Sĩ xong hai tuần ở chỗ khác cái đấy ừ. mình flexible ờ, mình cũng for example mình đi Singapore với Hà Nội uh, just uh, this month Ờ, gặp mấy cái người Việt kiểu ở Hà Nội cũng cũng thấy hay lắm tại vì mình làm việc ở Toronto cũng được thì cái đấy cái đấy hay nhưng mà về cái khác thì mình cũng không có một cái nhà đang bây giờ uh, 24 tuổi Ừm. không có nhà thì cũng thấy một tí không thích lắm <laughs> nhưng mà có thể bây giờ ờ, mấy tháng nữa sống như thế này xong xong mình phải xem à, mình cũng thích sống một nơi thôi tại vì bây giờ sống như thế này cũng thấy vất vả một tí. Ừ, tại vì chị nghĩ là di chuyển nhiều, thứ nhất là về mặt physical là mình sẽ rất là mệt, đúng không? Nhưng mà còn về mặt, về mental health thì em làm thế nào để em adapt được với cả cái cuộc sống mà nó nhanh mà nó di chuyển liên tục như thế? Dạ. Ờ, em, ờm, có calls, ờ, với nhiều cái bạn, ờm, em hay nói chuyện với một cái bạn với một cái bạn nữa uh, một lần một tuần về mental health or, ờ, um, ờ, về goal setting um, mình có cái gì mà mình thích uh, làm làm ra về cuộc sống thì mình viết vào viết ra xong uh, mình có goals for each week tuần nào mình ừ. cũng có goals đấy xong uh, hai cái bạn đấy hay nhìn vào em có được hay không uh, mình nói thế nào được giống như một cái therapist um, cái đấy mình thấy tốt lắm là vì khi nào mà mình không nói nói ra được thì nó nó, um Stuck. stuck exactly yeah, and then it's, it's gonna be very very unhealthy. Ừ, à, ok, có nghĩa là em có một cái bạn kiểu như là mentor hay là một dạng coaching plus therapist đúng không? Yeah. Ờ, thì yeah. cái bạn đấy là em em sẽ gặp hàng tuần để em nói chuyện ra. Nhưng mà cũng không phải, ờ, ai cũng làm như thế được, cái bản đấy cũng không, ờ, học học về cái đấy, ờ, nói chuyện giống như giống như mình nói chuyện anh từ giờ, à, kiểu như thế. trong xong À. bạn bạn bạn ấy, ờ, bảo cái gì thì mình cũng, ờ, giúp đỡ bản đi được, hay không cần giúp đỡ lắm, nói nói chuyện thì thì nó nó thấy hay rồi. Ờ, ok có nghĩa là có một người bạn là mình có thể, gọi là, chia sẻ ra, đúng không? Thế chị Yeah. Dạ. thấy em đi nhiều như thế cũng khá là mệt mà em <laughs> em nói với chị là em không có cái nhà để ở, <laughs> em sẽ ở khách sạn <laughs> hoặc là ở trên văn phòng ở công ty luôn thì cái đấy Yeah. Dạ. mình có nấu ăn không hay là mình chỉ ăn ở ngoài hàng thôi? Giờ dạ, lâu lắm chưa nấu ăn không? Lâu lắm chưa nấu ăn. Khoảng lẽ ờ, last time có thể lúc mà mình vẫn đi học, học học đại học ở Berlin. Ờ, là mấy năm rồi? khoảng hai hai năm Ồ, ờ, 2 năm rồi không nấu ăn mà kiểu cứ cứ đi di chuyển nhiều thế đúng không? <laughs> Nhưng mà đi nhiều thế mẹ có <laughs> mẹ có trách không? <laughs> Là sao đi nhiều thế không giữ sức khỏe không? Dạ dạ có nhiều lần. Dạ. Thì em phản hồi như thế nào? um, dạ cũng không nói được nhiều nữa mà Yeah, sub sub, sub uh, I'm uh, trying to uh, get a stable life but uh, mình cũng thấy đi đi nhiều nơi cũng một cái experience thích thì tại vì mình học được nhiều về nhiều văn hóa khác thì cũng, cũng ừ. thấy hay. Vì bây giờ mình vẫn vẫn trẻ, hai bốn tuổi vẫn trẻ. Ờm, thì bây giờ vẫn làm được như thế xong khoảng lúc khi nào mà mình 70 tuổi, 80 tuổi thì mình nói nói chuyện về về cái đấy cho cháu được hay như thế. nghĩa là mình sẽ experience trước xong sau đấy thì mình sẽ nói với những người khác về những cái thứ mà mình đã đã mình đã trải qua mình đã trải nghiệm được để mà mình gọi là chia sẻ và inspire mọi người hơn đúng không vì chị thấy là một cái cuộc sống xê dịch có nghĩa là tiếng việt thì khi mà em di chuyển nhiều sẽ gọi là xê dịch một cái cuộc sống xê dịch như thế là một cái thứ mà mọi người đều muốn có rất nhiều nền văn hóa khác nhau ấy ừ. và mình mình mình mình giống như kiểu là mình có một cái filter á giống đến nước này mình thấy cái này hay à mình có thể lấy nó về với mình nước yeah. Dạ. này có cái này không hay thì thôi mình không lấy <laughs> nữa và kiểu thế là mình cứ chắt cóp chắt cóp từng ngày từng ngày một ấy để mà mình mình lớn hơn ấy thì à chị thấy là em cũng có rất là nhiều bạn bè quốc tế và có cả các bạn gọi là Việt kiều các bạn du học sinh đúng không thì em thấy là các bạn Việt Nam mà sinh ra lớn lên ở đây ấy ở ở ở châu Âu ấy so với cả các bạn mà du học sinh sang bên này thì em em cảm nhận là mọi người khác nhau như thế nào à cái là một cái câu hỏi tốt um, à, em đang là member làm ở ờ, chỗ cái uh, ờ, OV giống như tụi mình ừ. chị cũng là member mà em đi mấy cái OV rồi ở Singapore uh, Dubai Switzerland và thế um, với mình thấy OV hay, hay, người người mà ờ, ở uh, Ovi um, Switzerland về Singapore người người Việt kiều đấy giỏi giỏi lắm nhiều người Việt kiều đấy làm việc cho Google Facebook uh, thụy sĩ thì người ta hay làm việc cho cái nhà băng to lắm um, ở Berlin ý, thì mình thấy tại vì mình cũng sinh ra ở Berlin mình thấy nhiều cái người Việt hồi xưa khoảng uh, generation của mình có thể uh, không ambitious giống như người Việt Ờ, sinh ra Việt Nam tại vì người Việt sinh ở Việt Nam mà mà sang sang nước ngoài thì người ta phải học thật thật là giỏi để để đến đây thì có thể người ta um, ambitious nhiều với người người Việt kiều Berlin at least in Berlin tại vì Việt kiều Singapore về đây thì cũng thật thật là giỏi ờ, về Berlin thì người ta hay mình thấy uh, tại vì mình người ta sống sinh ra ở nước Đức rồi với có nhiều cái có thể có nhiều có một tí tiền hay thế thì người ta cũng một tí relax không cần không cần học học học học nhiều với người Việt Nam um, ở ờ, sinh ra Việt Nam thì thì thì vẫn có cái drive đấy um, nhưng mà obviously cái đấy cũng uh, it's always different uh, from peer to peer uh, yeah nhưng mà overall uh, mình thấy người Việt kiều cũng egal anyways uh, Việt kiều mà sinh ra bên nước ngoài hay người Việt Việt kiều mà mà đến ra đấy cũng bây giờ hay hay giỏi lắm um, yeah Singapore Switzerland người ta oder, oder äh, äh, Philipp Rösler, wo ich sehe, da ähm, weiß Chancellor genug Glück. Äh, so Angela Merkel, ähm, mm. perfect, perfect example. Mm, mm. Em em nói cái giỏi là về cái chuyện mà người ta có cái um, ambitious là người ta có cái gì chị không biết tiếng việt là là từ gì chị quên rồi nhưng mà đại ý là người ta rất là mong muốn để mà phát triển cái sự nghiệp của người ta nhiều hơn tại vì chị nghĩ là khi mà mình em sinh ra và lớn lên ở châu Âu ấy em đã có một cái gọi là cái, một cái privilege mà người giống như bọn chị sang đây du học không có rồi tại vì từ cái ngôn ngữ em đã khác nha và cái cách mà em suy nghĩ em hiểu về văn hóa ở đây nhiều hơn là người du học sinh các bạn gọi là du học sinh đi nhưng mà các bạn du học sinh nhiều khi chị nghĩ là bởi vì các bạn đấy phải cố gắng nhiều hơn ví dụ như em cố gắng hai thì bọn chị phải cố gắng gấp 3 lần <laughs> để mà đạt những cái gì mà <laughs> bọn chị mong muốn ấy kiểu như vậy á thành yeah. Vâng. ra là cái sự nỗ lực nó sẽ nhiều hơn và chị nghĩ là có thể là bởi vì mọi người nỗ lực nhiều hơn nên là cái sự thành công của mọi người lớn hơn một chút so với cái người mà xung quanh đây chẳng hạn như chị thấy là ở ờ, Đức mọi người rất hay nói đến cái chuyện work life balance nha partner yeah. của chị là một cái người mà cực kỳ thích cái chuyện work life balance mà nhiều khi chị gọi là <laughs> overtime working là làm quá thời gian là anh ấy sẽ nhắc là làm ít thôi phải nghỉ ngơi à. rồi là như hôm nay là chủ nhật chẳng hạn là phải nghỉ ngơi chứ không được không được làm việc các thứ ấy <laughs> nhưng mà châu Á của mình là làm 24/7 <laughs> và không có vấn đề gì ấy. dạ dạ đúng rồi Ừ, đấy thì chị chị Yeah. thấy cái đấy là những cái cái khác, nhưng mà chị nghĩ là bây giờ bắt đầu mọi người có cái sự thay đổi ấy, là mọi người sẽ bắt đầu hướng vào bên trong nhiều hơn, về mental health nhiều hơn. Mình đi làm nhưng mà mình vẫn phải dành thời gian để chăm sóc cho bản thân về sức khỏe tinh thần ấy, về, kiểu, mental health so Dạ. với cả ngày xưa ấy, là thay vì mình đi làm 7 ngày một tuần thì mình làm 6 ngày thôi cũng được, kiểu như vậy. Thì, Dạ. ờ Ừ thì ở cái tại vì chị nghĩ là em cái cái, gọi là, cái cái cái generation của em là bắt đầu có cái suy nghĩ đấy rồi, thì em có áp dụng những cái đấy vào trong cuộc sống của em không? Hay là em vẫn muốn đang trải nghiệm mà muốn làm thật nhiều, thật nhiều? Không, ờ, thật ờ, đúng đúng như thế luôn. Ờm, generation của em là generation Z, ờ, Ừm. và mình thấy nhiều người người Việt Nam hay cũng không người Đức hay người người gì cũng được, ờm, người ta hay có cái, ờ, Ikigai ờ, của Nhật ấy, cái approach đấy mà có năm năm cái, ờ, cuộc sống, ờm, sectors. Ừm. Ờ, for example, gia đình là, ờm, hay, ờ, ờ, careers, then, ờ, có có nhiều tiền hay không, hay có, ờ, some personal fulfillment, ờ, làm ra cái gì mà mà thích. Mình thế có mấy cái cuộc sống của một cái cuộc sống của mình với nhiều người của generation Z thì thích, ờm, cả tốt của các cái năm đấy um, yeah uh, em không biết uh, giải, giải thích như thế này thì có có hiểu không nhưng mà uh, em nghĩ là có nhiều cái nhiều cái thứ ở cuộc sống với um, phải phải phải xem uh, khi nào mà sống cái cuộc sống đây cũng ừ, làm ra ok ok chị hiểu đại ý của em là ví dụ như ngày xưa chẳng hạn như có em nói là có 5 cái sector đúng không? Ví dụ như đây là yeah. Dạ. cuộc sống của một người có 5 cái sector thì uh, thay vì là mình chọn bốn cái chỉ là công việc thôi và một cái là gia đình thì bây giờ mình sẽ có một cái là về gia đình, một cái là về sự nghiệp, một cái là về kiểu ý nghĩa của cuộc sống này. Yeah. Dạ, dạ. Một cái là về sức khỏe, một cái là về bạn bè chẳng hạn như thế thì mình sẽ chia nhỏ ra mỗi phần một chút thay vì là mình chỉ làm việc từ lúc mình sinh ra lúc mình bắt đầu biết đi làm và đến lúc mình nghỉ hưu <laughs> thế là hết cuộc đời mình không có một cái gì <laughs> khác in between nữa thì cái đấy Được. Vâng. nó nó nó sẽ khá là chán và thật ra chị thấy nó nó cũng không nó cũng không gọi là balance ấy và nó cũng không healthy cho mọi người ấy đấy mà đặc biệt yeah. là về ồ ờ, ừ, đặc biệt là khi mà em ờ, khi mà em có có con nhỏ chẳng hạn em sẽ không có thời gian dành cho con thì chị muốn hỏi một tí là bởi vì bố mẹ em sang nước ngoài chắc là từ ngày xưa đúng không thì lúc mà trong cái quá trình mà nuôi em ấy thì bố mẹ có dạy em về mental health không hay là có có dạy là mình phải làm gì khi mà mình cảm thấy melt down <laughs> hay là mình cảm thấy bị kiểu quá là aggressive quá là angry mà mình không biết làm sao để mình giải tỏa những cái cái cái cơn tức giận của mình không? Dạ, ờ, không không. À, ờ, mình không biết lúc ý thì chưa ai về nghĩ về mental health. <laughs> ờ. à, nghĩ có thể mình sẽ tham gia một cái gì mới à, nhưng mà blog thì thì cũng không bố mẹ cũng nhiều người um, Việt kiều sang nước Đức uh, bố mẹ đấy cũng làm việc mệt mỏi lắm mệt mỏi hơn hơn bây giờ Đức làm việc ở đây tại vì hồi xưa thì nhiều người chỉ chỉ nói rồi nhiều người phải làm việc cái nail hay um, restaurant hay làm um, bán uh, vegetables and, and uh, về như thế vì cái đấy phải làm việc 247 ờ, ngày nào cũng phải làm việc mà không làm việc cũng cũng được ít tiền nữa ừ. à, mà không làm việc thì cũng không không nuôi uh, con cái được thì cũng cái generation khác cái generation đấy còn làm việc hơn hơn hơn nhiều nhiều người bây giờ bảo generation Z của của Đức ấy, của em ấy thì mình cũng không làm việc mấy tại vì mình mình có <laughs> <laughs> ừ. <laughs> ờ mình mình chia ra nhưng mà thật ra chị nghĩ là công việc nó nó chỉ là một phần trong cuộc sống thôi nó không à, phải rồi. là là nó không phải là all in one ấy và mình yeah. Dạ. mình mình chia nhỏ nó ra thì cuộc sống của mình nó sẽ thú vị hơn đấy là cái chuyện là mình mình cứ phải tập trung vào một thứ vì chị thấy là cá nhân chị chị để ý là những cái người bạn của chị ở, ở nước ngoài ở Đức chẳng hạn mà là người Đức thì ngoài cái công việc ra họ sẽ luôn có một cái hobby riêng của họ chẳng hạn như là họ thích chơi những cái môn chơi thể thao là một loại hobby họ có thể là thích ừ, ví dụ như bạn nhà chị là bạn ấy hay có mấy cái um, kiểu nó có mấy cái anh này hay có mấy cái miniature ấy, mấy cái nhỏ nhỏ ấy, xong anh sẽ ngồi anh painting <laughs> từng thứ từng thứ một đấy thì cái, cái lúc đấy là cái lúc anh ấy có thể relax được ấy còn những kiểu ở Việt Nam mình ngày xưa thấy là mọi người đặc biệt là người châu Á mình rất là thích con phải học nhiều như kiểu em nói lúc ban đầu là mẹ em muốn em trở thành kiểu dược sĩ đúng không <laughs> là đi bán thuốc hay là trở thành doctor <laughs> là yeah. Dạ. bác sĩ chẳng hạn thì muốn con học rất là nhiều thứ nhưng mà lại không có thời gian để mà giải tỏa cái, cái, cái sự căng thẳng ra ấy. thì chị chị tò mò là không biết có bao giờ bố mẹ em chia sẻ với em về những cái khó khăn trong cuộc sống không hay là bố mẹ cứ giữ hết trong lòng không có nhiều có nhiều lúc tại vì bố mẹ uh, em cũng đi separate mà Ờ, ừ. bố bố em đang sống ở Hà Nội với mẹ em thì sống ở nước Đức. Thì vừa lúc thì, ờ, trong đấy cũng khó lắm, lúc ấy em vẫn đi học ở khoảng grade, ờ, lớp 4, lớp 4 hay thế, lúc ấy cũng cũng khó nhưng mà cái đấy là, ờ, cũng học được nhiều cái của của cuộc sống thì cũng phải phải làm ra. T dạ. ừ. Thế em có bao giờ chia sẻ với mẹ về những cái khó khăn trong cuộc sống và trong công việc của em không? với mẹ thì ít hơn tại vì mẹ hay lo lắm thì ờ, <laughs> mẹ không thích mẹ lo hơn nhiều hơn nhưng mà ờ, nhiều lần với bố à, Ờ. Dạ, nói nói nhiều lần với bố à. với ở đây cũng có nhiều cái khó khăn mẹ bạn của Đức thì hay bảo Đức ờ, đi nhiều cái nước nuôi hay lắm thích lắm nhưng mà cũng mệt mỏi cũng với đi nhúc nuôi thì cũng phải làm việc mà, không phải đi lúc nuôi thì thì thì chơi thoải mái được nhưng mà thì cũng mất nhiều thời gian, xong người ta vẫn thích, ờ, results cũng cũng khó lắm, xong nhiều lần cũng cần hai cái bản đấy là mình nói chuyện được hay có bố để nói chuyện với bố được. Bố thì cũng hay nghe nhưng mà cũng không không nói nói nói cái gì thì, ờ, về tips thì cũng không <laughs> không không không, ờ, yeah, không helpful lắm nhưng mà cũng thấy hay rồi để để để nghe. Ờ, nghĩ là listening là nhiều khi cũng đủ rồi ấy. Yeah, dạ, mình chỉ dạ. cần một người để mình, gọi là, kiểu, giải tỏa hết tất cả cái căng thẳng ra thôi ấy. Yeah. Dạ. Thay vì là tại vì chị nghĩ nhiều khi có những cái vấn đề nó không có solution á, nó nó nó Yeah. cứ mãi như thế ấy, và nó sẽ không nhiều khi chị nghĩ là không phải vấn đề gì cũng tìm ra được solution, tại vì là, ờ, có những thứ mình không phải là người quyết định 100% ví dụ bây giờ em làm business đúng không em có thể prepare một cái proposal rất đẹp <laughs> nhưng mà partner của em business partner của em không thích thì bây ừ. giờ ừ. em có làm thế <laughs> làm nữa thì cũng không thể thuyết phục người ta hợp tác với mình được đúng không kiểu như vậy à. ừ, ừ và ừ. khi ở nước ngoài thì còn có nhiều cái yếu tố khó hơn thì ví dụ như làm tại vì em là có gọi là quốc tịch châu Âu đúng không? Nên là em có thể làm việc ở rất là nhiều nước mà không cần cái giấy tờ gì. Nhưng mà ví dụ em sang làm việc ở Dubai chẳng hạn, em có cần một cái loại giấy tờ gì đặc biệt không? À, em... không, làm việc thì vẫn cần không thì uh, làm việc ở châu Âu thì nhiều ở ờ, European Union thì không cần nhưng mà khi nào mà làm việc ở Dubai hay England, even England thì ai cũng cần cái visa tại vì uh, yeah, also đi đi đi đi đến đấy uh, đi chơi thì thoải mái thì không cần nhưng mà khi nào mà thích sống ở đấy với thích uh, làm việc ở đấy là um, làm một công ty ở đấy thì hay cần visa nhưng mà cũng ừ. không không còn vấn đề thì vẫn đến đấy um, làm mấy cái giấy tờ thì cũng cũng làm ra được ừ, ok thế ngoài những cái thứ mà rất là hay mà mình học được trên trên ờ, trên cái cái hành trình của mình và có rất là nhiều trải nghiệm ra thì em thấy là cái cuộc sống của em khi mà phải di chuyển rất là nhiều nước như thế và phải gặp nhiều người thì có những cái khó khăn gì hay là có cái câu chuyện gì mà em nhớ không? Um, có một lần uh, lúc, lúc ấy là ờ, Đức vẫn sống ở nước Đức ở Berlin có một công ty ừ. đấy uh, riêng uh, với business partner của Đức là một cái người Ấn Độ. Vậy lúc ấy ừ. mình uh, định tìm một cái người uh, business partner thứ ba với cái người đấy cũng là người Ấn Độ xong mình nói chuyện xong Đức khi nào mà Đức nói cái gì thì cái người đấy hay hay làm này um, xong Đức không không thích nào cả tại sao tại sao người đấy làm thì giống như người ta mình nói cái gì xong người ta không không không đồng ý hay như thế mà cái đấy là người mới xong mình cũng không thích ờ, không thấy tình cảm với cái người đấy không thích cái người đấy nhưng mà xong xong uh, uh, khi nào mà mình mình lại đi về thì Đức hỏi cái bản của mình uh, người người cũng là Ấn Độ tại sao người ta làm như thế nhưng mà cái đấy là kiểu người ta kiểu người Ấn Độ nhiều người hay làm này hay cái cái người đấy thì hay làm này nhưng mà không phải không phải tại vì người ta không không không đồng ý người ta vì cái đấy là giống như giống như cái này của nước Đức nhưng mà Ấn Độ thì làm này thì có thể là đúng là cái à. là một cái uh, cultural uh, communication uh, mis misunderstanding nhưng mà cái đấy cũng cũng hay tại vì mình mình học được nhiều xong mình khi okay, mình understand cái đó là văn hóa văn hóa của, của Ấn Độ um, về next time thì mình mình học cái đấy được xong mình closer với người Ấn Độ bây giờ bây giờ mình Đức close close về Ấn Độ lắm à, hiểu hiểu văn hóa của Ấn Độ rất rất là rất tốt ngoài ngoài cái chuyện về khác văn hóa đấy ra em còn gặp khó khăn gì nữa không? Um, không à, I mean thỉnh thoảng làm làm với nhiều người của nước khác thì cũng có nhiều cái như thế mà nói cái gì mà người ta không không hiểu hay như thế vì người ta thấy khác. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng làm việc với người rất là, ờm kiểu, ờ, old, rất, ờ không phải cũ. Người già. Già, yeah, người già người già, ờm về người già ở, ở, ở Europe thì cũng thấy uh, thỉnh thoảng người ta cũng một tí racist <laughs> tại vì à, à? có sự yeah but because it's just probably their generation tại vì hồi xưa người ta nói chuyện khác vì hồi xưa có thể người ta vẫn chiến tranh về như thế kiểu kiểu người ta nói như thế nhưng mà obviously ở uh, 2022 thì mình nói kiểu khác nhưng mà người ta thì vẫn nói như thế cũng <laughs> cũng à, thấy một okay. Một, một, một, yeah. Rồi chị hiểu, có nghĩa là, kiểu, mình đang nói chuyện về những cái thứ mà nó rất là mới, rất là phát triển, đúng không? Còn mọi người thì sẽ, gọi là, hơi old school một tí, hơi hoài niệm về những cái thứ mà đã xảy ra trong trong trong trong quá khứ. Và nhiều khi người ta còn dọa mình là cẩn thận không nó lại tiếp tục xảy ra <laughs> kiểu đấy chị thấy mọi người mọi người hay có cái suy nghĩ đấy với, kiểu, chị có một cái nữa chị thấy là, ừm, người Đức nói chung văn hóa của Đức rất là direct, có nghĩa là muốn gì thì Yeah. nói đấy yeah, dạ, nó không exactly. lòng vòng dạ, không lòng vòng như người châu Á của mình thì khi mà em em có cả hai cái này trong người em không hay là em em cũng rất là direct giống như người Đức về cái đấy thì uh, bây giờ uh, this company thì mình dùng châu Á luôn thích cái gì thì mình uh, uh, not direct nhưng mà um, funny thing uh, công ty của mình riêng thì lúc ấy mình direct lắm có, có thể là vì cũng khó tại vì ờ, ờ, Đức là sinh ra nước Đức nhưng mà không giống nước Đức không không không ờ, appearance không là không là giống như người Đức do mình mà mình cũng không feeling giống như người Đức nhưng mà khi nào mà mình đi nước khác ý mình for example mình ở Dubai xong có mình ờ, nói chuyện với nhiều người Ấn Độ nhiều người Arab nhiều người của Russia wherever thì mình thấy ok bây giờ mình giống như người Đức tại vì bây giờ mình có nhiều cái người khác xong người ta có văn hóa khác người ta behavior khác xong mình thấy ok cái này behavior khác khác thế tại vì mình know it's German right so um, thì khi nào mà Đức khi nào mà Đức ở ờ, nước khác thì mình thấy ok bây giờ mình là người Đức nhưng mà khi nào mà mình ở ờ, nước Đức thì mình cũng không thấy mình nước Đức lắm này vì có nhiều người nước Đức mà giống nước Đức mà I mean I don't know if it's uh... ờ ờ ờ rồi rồi chị hiểu có nghĩa là có nghĩa là khi mà em ở nước Đức thì em thấy em không giống người Đức 100% tại yeah. vì appearance của em mặt của em là mặt châu Á yeah. nhưng mà khi em đi sang một nước khác em gặp gỡ với nhiều người quốc tế thì những cái behavior những cái gọi là hành động cái cử chỉ người ta thì lại cho em thấy là em <laughs> em rất là Đức tại yeah, vì exactly. chị, yeah. ừ, tại vì chị thấy là như kiểu những bạn mà giống như em sinh ra và lớn lên ở Đức ấy thì um, sao nhỉ nói là một trăm phần trăm là Đức thì cũng cũng không đúng nhưng mà nói là 90% của Đức thì nhiều khi nhiều khi đúng nhiều khi không nên là có có thể là một một vài bạn các bạn bị confused về cái identity của mình ấy. Exactly, yeah. Ờ mình mình không mình không có rõ là mình ở ờ, mình cái, cái cái root của mình là ở đâu cái cái gốc của mình là ở châu Á hay là gốc của mình ở Đức hay là gốc của mình là 50 50 ở cả hai bên đấy thì theo cá nhân em tự cảm nhận tự feeling thì cái cái root của em ấy thì em em nghĩ em root của mình ở đâu dạ cũng cái một cái quest, uh, cái câu hỏi khó lắm bây giờ cũng tại vì ở đây especially for me tại vì bây giờ mình cũng không có nhà mà mình uh, Đức có ba ba residences ba cái ừ. thẻ ở sống nước Đức Thụy Sĩ uh, không phải nước Đức Thụy Sĩ Liechtenstein về Dubai mà không có nhà thì bây giờ cũng cũng thấy khó lắm uh, Đức nghĩ Đức vẫn làm một cái journey of self discovery uh, nhưng mà có thể root root có thể um, also, uh, nước nước Đức thì thì làm ra mình, đang bây như thế nào tại vì ở mình sinh ra nước Đức nước Đức uh, đưa uh, mình học ở nước Đức và nên thế thì mình, mình thấy ok mình là người Đức nhưng mà obviously bố mẹ mình là người châu Á của Việt Nam thì mình cũng có strong connection um, cho cho cái Việt Nam xong nhà yeah, có thể root là về Việt Nam nhưng mà formation thì nước Đức xong bây giờ bây giờ thì khắp nơi bây giờ Dubai uh, Thụy Sĩ có thể Singapore xong có thể uh, con con của của Đức thì sẽ sống ở Mỹ hay Singapore hay đâu thì cũng cũng cũng nó khác khác rất hơn. Ừ, ok Thế chị hỏi một câu này chị nghĩ là hơi khó nhưng chị vẫn muốn hỏi vì chị tò mò. Còn khó hơn à? Cũng không hẳn là khó nhưng mà depends on what you think. À, kê. ý của chị Oh chị nghĩ là theo em có nhất thiết là phải có một cái route cho mình không? Hay là mình có thể gọi là giống như em là rất là kiểu multicultural và global citizen? Theo theo em thì em em thích là phải có một cái root rõ ràng là em là người này, người này, người này hay là em thích cái sự giao thoa của thì nhiều nền văn hóa? Yeah. Um, em nghĩ cho nhiều người thì người ta thích có một cái root cái đấy cũng dễ hơn với um, nó cũng tốt hơn cho nhà nước để vì obviously khi nào mà có mấy cái passport thì ờ, không không, ờ, ờ, không đi military cho một cái nước đấy, một cái nước khác được hay đi, ờ, trả tiền access cho nhiều cái nước được. Ờm. Cho cho em ấy, thì bây giờ em tuổi 24 với bây giờ em làm việc cho cái công ty này, công ty đấy, ờ, làm em cho đi mấy cái nước được được, nhưng mà thì mình bây giờ mình còn thấy hay. Vậy bây giờ cái đấy cũng là part of identity của mình để mình có nhiều cái identity uh, mà có thể khi nào mà lớn lên thì cũng thấy một cái root cũng thấy thích một cái hai hai để mình có một cái uh, basis Nhưng mà khi nào mà đi thấy đi nhiều nơi thì thì vẫn helpful uh, uh, uh, lắm As, uh, for example uh, Hồ Chí Minh Bác Hồ có hồi xưa cũng đi khắp nơi mà khắp nơi xong uh, ờ, hiểu mấy cái văn hóa của nhiều khác nói được ừ. mấy tiếng xong lại quay về Việt Nam để giúp Việt Nam uh, về cái đấy khi nào mà bác cô đi mấy cái nước khác thấy cái gì tốt xong lấy ra Việt Nam uh, làm làm ở Việt Nam dạ. ừ, đúng chị thấy chị thấy cái đấy cũng quan trọng nhưng mà ví dụ như kiểu làm kiểu như cái cái cái cái root của bác là ở Việt Nam và cái chuyện mà đi ra nước ngoài để học á, nó chỉ là giống như bây giờ em có một em có một cái cây nhá, thì Dạ. root là ở Việt Nam và những cái branch những cái nhánh cây á mới là những cái nước khác mà bác đi để về để kiểu nuôi dưỡng cho cái cho cái cây đấy nó <laughs> lớn hơn, nó khỏe mạnh hơn, nó stronger hơn thôi. Đó, Dạ. thì đấy là cái tại vì chị nghĩ là nhiều khi mọi người mọi người bị, ờm, gọi là gì? mọi người bắt buộc là phải có một cái root rõ ràng ấy thay vì cái chuyện là có rất là nhiều identity ấy nó nó chị nghĩ là nó sẽ hơi khó so với cả cái cái cái thế hệ của em bây giờ là mọi người rất là phát triển em muốn đi nhiều nơi em muốn trải nghiệm nhiều thứ thay vì ở một chỗ đúng không ừ thế ví dụ như nếu như có một bạn nào đấy mà cũng một một bạn trẻ nào nghe podcast này mà cũng muốn giống như em được trải nghiệm nhiều nước trải nghiệm nhiều quốc gia khác nhau thì em có cái advice nào cho các bạn không trước khi mà các bạn lao mình <laughs> ra thế giới uh, advice mà trước trước trước đi nhiều nơi á hay làm cái gì ừ. before à, okay, um, yeah dạ. khi nào mà uh, đi đi một mình thì nó hay nhất tại vì khi nào mà đi đi đi, với nhiều với bạn đi nước khác thì cũng very still very close minded because ờ, tại vì mình không nói ra nói chuyện với nhiều khác nhiều người khác mình không quen thì um, first uh, tự nhiên là phải phải phải open minded ai ai ai mà đấy mới thì là um, giống như làm ra bạn hay uh, cứ cứ cứ nói cứ nói chuyện với cái nhiều người mới được um, với uh, cũng có nhiều Việt kiều mà khi nào mà cái đấy là người Việt Nam thì thì um, join cái Việt kiều group overseas Vietnamese tại vì cái đấy là một cái group uh, khắp khắp thế giới thì nhiều lần Đức Đức cũng đi nhiều ở ờ, uh, một cái nước khác ý thì Đức à, à, viết ở đấy đầu tiên sang ở đấy đầu tiên xong gặp gặp nhiều cái người nước, nước khác được cái đấy mm. uh, it's also a little bit uh, khó nói tiếng Việt nhưng mà number one, uh, number, number one uh, uh, advice would be um, to very be open-minded. Um, go out and, and, talk to anyone uh, you can find. Just and also just to practice. So in the beginning, it was really, difficult for me to get to know the other people because I was really closed. But then I opened up and, and just talked to anyone, and um, usually they're also very open minded. Mm. yeah. Hmm. Chị thấy cái ý đấy rất là hay, tại vì chị bản thân chị cũng tin là learning by doing ấy. Có nghĩa là mình chỉ học được khi mà mình thực sự làm cái việc gì đấy và mình phải mình phải phải mở ra được nhiều thứ ấy. Vì nhiều khi cái ừ, generation của bố mẹ mình hơi bị đóng ấy và họ ừ họ cảm thấy là thế giới của họ như thế là ổn rồi và họ không có nhu cầu <laughs> để mà tìm hiểu thêm tức là thế giới ngoài kia như nào và đi đến đâu cũng thấy không ở đâu bằng ở nhà ấy. chị thấy yeah. là đúng đúng đúng là có những cái nơi nó không bằng ở nhà thật nhưng mà có rất nhiều nơi hơn ở nhà ừ. <laughs> thì mình thì mình cũng phải kiểu mở ra một chút thì mình mới học được những cái thứ mới và chị nghĩ là nếu như mà không mở thì sẽ rất là khó sẽ rất dạ. khó yeah. cho cho những cái bạn trẻ mà đang trên cái con đường gọi là đi tìm cái identity của mình ấy. Ồ, oh, yeah. thế bây giờ em em em đã tìm được identity của em chưa hay là em vẫn đang đang đi tìm và đi góp nhặt ở nhiều nơi? Uh, vẫn vẫn góp nhặt nhiều nơi. Nhiều lần em em ở chỗ khác thì em hay bảo em là người Đức. Uh, nhưng mà xong nhiều người cũng hỏi có phải có đúng không thật có phải đúng thật không hay <laughs> bố mẹ rằng đâu ra hay như thế Ờm. Dạ, nhưng mà thật là mình cũng là người Đức, sinh ra nước Đức về nói tiếng Đức nhưng mà cũng thích đi nơi khác. Ừm. Diplomacy, ờ, ờ, Đức cũng imagine đi, ờ, làm việc ở Diplomacy được, làm việc cho nước nước Đức nhưng mà ở ở ở nước khác để để giúp đỡ hay cũng cho Diplomacy cho Việt Nam nhưng mà mình cần quốc tịch Việt Nam. Ờm. Yeah, dạ, so, ờ, nhưng mà nhưng mà vẫn người Đức ở ờ, uh, góc Việt Nam vẫn tìm identity khác. Ờ, người Đức <laughs> gốc Việt Nam vẫn đang đi tìm identity khác đúng không? Ừ. Đây là một định nghĩa chị nghĩ rất là thú vị. Um, một cái câu hỏi mà gần cuối chị ấy hỏi mọi người ấy là nếu như bây giờ em có thể được nói một câu với bản thân mình, okay, if you could say one thing to yourself, right? what would it be after so many years you have done many different things oh okay um i think it would be just don't pressure yourself too much um because in the beginning i thought okay if, if i don't use this year uh, properly then you know my whole life is not going to turn out and so on but obviously it's just one year so you have you're still quite young still have a lot of time do as many things as possible, different things, especially when you study, because uh, then it's a time to do many internships in different areas. If you haven't explored yourself so much, you can. That's a time where you can have multiple lives. You can be an astronaut, astronaut for like two months. You can go into politics for two months. You can go to investment banking for two months. You can be a film star for two months, um, and then afterwards you can still decide what you want to do but uh, yeah, when you study, then just try out as many things as possible, different things, um, because it's going to be hard when you're in an adult life to try out different things because you need to choose one career path. Mm. And be hmm. open minded, always be open minded. Talk to as many different people as possible, be friendly, uh, be open to learn about new cultures, and don't be mm. closed. Mm. cảm ơn em đã chia sẻ cái phần đấy và chị thấy là đấy là một cái thứ mà uh, nhiều khi chị cũng hơi tiếc vì ngày xưa chị chưa được trải nghiệm nhiều mặc dù chị cũng đã, đã là một cái người mà trải nghiệm rất là nhiều thứ nhưng mà chị thấy cái ý của em rất là hay trong cái chuyện là khi mà mình còn trẻ đúng không thì mình học nhiều thứ mà học không nhất thiết là em phải học dạ academy không phải học ở ở ở trường đại học mới là học mình có thể đang đi học và mình đi làm internship đi thực tập sinh chẳng hạn như em nói là có thể thực tập hai tháng ở một cái nơi này có thể thực tập hai tháng làm phim để thử xem là cái cái đấy nó có phù hợp với mình hay không ừ. có thể thử một hai tháng làm phi hành gia nếu như mà mình có cái chương trình phù hợp ấy tại vì chị nghĩ là không không phải ai sinh ra cũng có được cái may mắn là mình biết mình làm mình muốn làm gì và mình muốn là ai ấy yeah. Dạ. mình phải thử rất là nhiều mình phải mở ra rất là nhiều thứ để mà mình mình xác định được mình thích cái gì và có những người thậm chí đến 50 tuổi vẫn chưa biết bản thân mình thích gì bản thân mình là ai <laughs> đúng không yeah. Dạ. thì không có cái gì mà các bạn phải ngại cả ấy với kiểu cái đấy cũng là một cái mà chị muốn chị muốn nói với cả các bạn trẻ một chút ấy bởi vì là em trai chị năm nay cũng 22 tuổi và à, nó okay. đang ở ờ, nó đang ở trong cái ngưỡng là nó không biết là nó muốn làm gì nhưng mà nó <laughs> lại không dám thử <laughs> và như thế là cái đấy là cái mà rất khác nhau của cái chuyện là phụ huynh Việt Nam thì không dám cho con từ bỏ cái ngành này để chuyển sang ngành khác nhưng mà cái đứa trẻ con nó lại cũng không dám thử cái thứ mới như kiểu là nó đang học về kiến trúc đúng không nhưng ừ. bây giờ ừ. nó nghĩ là nó có thể hợp với làm hotel management nhưng ừ. bạn ấy lại chưa bao giờ thực sự vào một cái hotel để mà học cách manage nó như thế nào trong quá trình làm intern ấy thì chị bảo là bây giờ không thử là sao mà biết được mình có hợp phù hợp hay không biết đâu mình vào mình lại chả thấy mình hợp thì sao đúng không kiểu yeah, dạ, như thế yeah. giống như cái <laughs> ngành mà em đang làm chị nghĩ wealth management cũng là một ngành rất là khó đấy chứ ừ. à, <laughs> cũng là phải có connection rồi mới làm được và cũng phải phải đi rất là nhiều nơi ấy thì mình phải mở mang ra thì mình mới có thể mình có thể biết thêm được nhiều thứ yeah dạ. Ja, ähm Ja, nochmal, I mean just yeah, have to be uh, quite open, right? And maybe maybe there's some friends uh, you can drag them along. So Ừm. Ồ, kiểu chị nghĩ trên hành trình mà mình đi sẽ gặp rất là nhiều người thú vị, <laughs> sẽ gặp rất nhiều người không thú vị, <laughs> nhưng mà cũng sẽ gặp rất nhiều người thú vị để mà <laughs> mình học được một được một cái gì đấy cho người ta, đúng không? Ừm. À. Dạ. Thế bây giờ ví dụ như là năm em 24 tuổi, đúng không? Thì, ờ, trong cái lúc mà em học đại học là khoảng cứ cho là 4 năm về trước, 4 years ago, nếu như em có thể được nói một điều với cả em của 4 năm trước em sẽ nói gì? Ờ, à, em nói ch nói cái gì cho cho em hay cho cho Ừ, chị? cho em á, cho Em em á. four years ago, 4 năm. Ừ, lúc mà em còn đang học đại học ạ. <laughs> Ờ, probably the same. À. Không, lúc ấy mình là bốn năm ago mình là khoảng mười 20 tuổi tám thì à, 20, 20, ờ. Lúc ấy mình có công ty công ty lấy, lúc ấy mình tưởng, ờ Tiếng lúc ý mình mẹ lúc 20 tuổi thì ờ, ờ, cuộc sống của, của mình vẫn cũng thấy thích lắm rồi vì lúc ấy mình có một cái công ty lấy ờ, học được nhiều kinh khủng được nhưng mà tại vì bây giờ bây giờ mình lại employee bây giờ mình lại làm việc cho người khác thì nó nó một tí khác thì khi nào mà làm việc khi nào mà có công, công ty lấy thì không cần phải học nhiều không cần um, ờ, experience như thế không cần ờ, viết viết ờ, ờ, grades giỏi tại vì mình là chủ mà Ờ, bây giờ mình không là chủ thì có thể mình là nói ok ờ, à, cái đấy là một cái experience very good. Ờ, but I would even do more internships as I said before. Đi 2 tháng làm phim, 2 tháng làm bác sĩ, 2 tháng làm cái đấy để more experience về cái đấy cũng nó hay hơn cho khi nào mà mình lại lại làm việc cho người khác thì người ta cũng hay nhìn vào cái đấy. Um, với có thể cũng viết uh, tại vì mình cũng không đi học nhiều uh, grades cũng không tốt lắm có thể do a little bit more uh, <laughs> tại vì bây giờ mình mình lại làm một cái master thạc sĩ xong thạc sĩ hay nhìn lại và lại nhìn vào cái đấy người ta không nhìn lắm vào cái công ty kia người ta nhìn vào cái um, cái oh, điểm dạ. oh, oh, ok bây giờ mình là oh, mình, bây giờ mình lại phải học học tiếp về cái khác để làm điểm mới tốt tại vì cái điểm điểm của hồi xưa nó tốt bằng cái đấy thì lại phải thi thêm yeah. Dạ. Ờ, ok nhưng mà đấy đấy là đấy cũng là một phần mà chị nghĩ đấy cũng là một phần mà bố mẹ nói là mình nên học nhiều hơn một tí <laughs> để khi mà em muốn học tiếp lên đúng không em muốn học tiếp lên là bachelor lên master hay là lên đến PhD chẳng hạn ấy yeah. Dạ. thì PhD thường là mọi người sẽ nhìn vào cái điểm số của mình nhiều hơn là vào cái kinh nghiệm yeah. Dạ. cái kinh nghiệm của mình chỉ là khi mà mình đi apply cho một cái công việc nào đấy hoặc yeah. Dạ. là khi mà mình mở công ty thôi thì mình sẽ học được nhiều thứ nhưng chỉ nó chỉ là một phần rất là nhỏ và nó nó là một cái mixture ấy của của nhiều thứ khác nhau ấy trong quá trình mà mình mình đi tìm xem là mình đang muốn làm cái gì và mình đang là ai ấy. Dạ, dạ, đúng. Ừ đó nhưng mà không sao à, rất là cảm ơn em đã chia sẻ cái cái cái cái suy nghĩ của em và cái advice cho mọi người và suy nghĩ này cũng là một cái advice rất là hay và nói chung là đại diện cho một cái một cái bạn trẻ rất là Gen Z đối với chị bởi vì Gen Z bây giờ là phải trải nghiệm rất là nhiều để biết được xem mình muốn gì mình thực sự phù hợp với cái gì thay vì là mình cứ chọn một cái đường mà mình đi thôi thì thử thử được khi mà mình còn trẻ là rất quan trọng <laughs> <laughs> ừ. Rồi, rất là cảm ơn Đức hôm nay đã dành thời gian để mà nói chuyện với chị và chia sẻ cái câu chuyện của em bằng tiếng Việt lần đầu tiên. Yeah. <laughs> Thì ờ. ừ. Yeah, dạ, and uh, dạ, cảm ơn các bạn vì uh, mình bây giờ học một tí nhiều hơn tiếng Việt là mình làm cái này <laughs> nhiều hơn được. Dạ. Ờ, không sao, chị nghĩ là tiếng Việt học cũng được thôi, cũng dễ thôi mà em đã có nền rồi thì không khó lắm đâu. Đó. Dạ. Ừ rồi, rất là cảm ơn em và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp mọi người vào thứ tư của hai tuần tiếp theo. Xin chào mọi người. Xin chào. Các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.